Chào à, toàn thể anh em mọi miền Bắc Trung Nam nhé Thì à, đến với clip này thì mình à, xin giới thiệu đến cho anh em đó là cái thùng bầu cua không tang Như nào gọi là thùng bầu cua không tang Thùng bầu cua là, là mình làm bằng nhựa bình thường hết nha anh em nhé Nhựa này, đấy, nhựa dẻo bình thường hết Thì à, mình đổ theo kích cỡ yêu cầu của anh em nhé à, Cái thùng này thì anh em ở Sài Gòn miền Tây thì rất hay đánh Thùng là thùng nhựa anh em múc nước có thể bình thường Thùng không phải là thùng camera Đấy không phải thùng camera không phải là thùng uh, có đồ chơi thùng này là dùng để mình có thể soi xuyên được qua đấy, đây đây mình cho anh em xem rồi đó thùng này đấy, ánh sáng này ánh sáng nó qua này qua hết không phải là camera hay là như nào nha anh em nhé đây bỏ vào đây thì uh, không có một cái gì hết đây, ánh sáng qua hết anh em thấy không ánh sáng tím qua hết này đó qua hết không phải camera thì hôm nay mình sẽ dùng cái dụng cụ của mình nhé ừ dùng một cái máy một cái bộ dụng cụ mình có thể soi ờ, xuyên qua được ờ, cái ờ, nắp này anh em nhé ừ, cái gì đây đấy thì hôm nay mình sẽ dùng cái bộ bộ này của mình soi xuyên qua được cái thùng này đấy. còn hột bầu cua với cả cái dĩa này thì không quan trọng nha anh em nhé hột dĩa không quan trọng Đấy. hột nào cũng được dĩa nào cũng được miễn sao anh em bỏ được cái thùng này vào thôi là anh em có thể giành chiến thắng thì à, thùng thì bây giờ nó 4.0 rồi đây mình thì để ba ban cua lên cho anh em thấy luôn ba ban cua nhé đó thì mình dùng cái thùng này đây anh em nhé như anh em nhìn ở trên màn hình này anh em nhìn trên màn hình này anh em nhìn thấy ba con cua không đó như này là anh em thấy ba con cua đúng không mình đặt cái thùng vào cho anh em thấy là cái tay mình này anh em nhìn này đó cái tay à, ờ, xuyên thấu chưa thấu qua cái thùng đó bây giờ zoom để lên cho anh em thấy này zoom to cho anh em thấy này đó. đúng cua chưa Đấy, để đây cho anh em nhìn này đúng cua chưa anh em thấy chưa đúng là ba con cua chưa ok chưa nhìn thấy hình chưa đó đúng là ba con cua chưa đấy thì khi đi chơi cái này đánh xa được uh, mét rưỡi 2 mét cho tới nói chung là từ 2 mét 2 2 mét 2 mét 8 trở lên là anh em đánh được thì cái này khi anh em đi chơi anh em mang theo cái điện thoại này anh em mang theo cái điện thoại này thì nó sẽ truyền một cái tín hiệu ở nhà để anh em làm kỹ thuật kỹ thuật thì anh em sẽ báo vào cái tai nghe đây đó thì anh em đi chơi thì mang theo cái bộ như này thôi còn một người kỹ thuật ở nhà sẽ báo bằng tai nghe thì đánh qua là mạng 4G wifi hoặc 4G anh em có thể đánh cực kỳ là hiệu quả đấy đi vào dòng vào sới anh em không bị à, kể cả có lỗ hay có như nào thì anh em không bị sao hết hoặc là anh em đánh bằng cái thùng này kể anh em thua nhiều trẻ ra hoàn toàn không có tăng tích gì nhá kể cả tài xỉu bồ cua hoặc sóc đĩa anh em đều có thể chơi được nhá ba con cua này thử mấy cây cho anh em này cái độ hiệu quả là chính xác hay không này độ hiệu quả nó cực kỳ chính xác này Đấy. mở máy lên này camera này anh em thấy không anh em nhìn rõ chưa cua cua lai bầu đây để như này cho anh em thấy rõ này phóng to lên này thùng nhá cua lai bầu nhá anh em nhá đó anh em nhìn rõ chưa hình cua lai bầu đấy. ok chưa ok chưa đấy. cua lai bầu cực kỳ uh, là chuẩn xác nhá mở này cái tay mở anh em thấy không cái tay ở dưới này đó cái tay mình này cua lai bầu mình bỏ ra anh em thấy này anh em thấy ok không cua lai bầu thì cái này là hoàn toàn là không tăng tích nha anh em nhé chơi ở đâu cũng được đấy giờ cua lai bầu cái này à, cua gà lai đấy, đây này anh em này cực kỳ lét luôn chưa xuyên qua cái thùng bình thường các điện thoại khác làm qua đây là cái tia x quang của nhà mình đấy cua cua lai gà đấy, sợ. cua lai gà anh em thấy không thì cái bộ sản phẩm này anh em biết rồi anh em chỉ cần nòn thùng bầu cua không tang đánh ờ, dùng tia x quang soi xuyên qua cái thùng bầu cua không tang này thì ờ, cái năm 2022 này anh em cố gắng à, sắm cho mình một cái bộ bầu cua làm sao cho nó hiệu quả và mới nhất để anh em có thể chơi ở trong sòng sông sới anh em có thể chơi được thì bộ cua đây đấy nó gồm có anh em chỉ cần mua cái thùng này với cái bộ máy này thôi là anh em có thể giành chiến thắng ở trong tất cả các cuộc chơi đấy, không bao giờ thua được luôn đấy, như này hoàn toàn không tăng tích anh em có thể đánh được bầu cua tài xỉu sóc đĩa cùng trong cái bộ chơi này luôn đấy vậy thì cuối clip này chúc cho anh em sang cái năm 2022 này thành công với cái bộ môn bầu cua này đấy